đây chào khoa <clears throat> làm assassin creed thôi hồi nãy tính like con uh, Resident Evil nhưng mà uh, thấy buổi sáng nay á thường là sẽ ít người coi giờ này ta đi làm nhiều quá nên thôi mình uh, chuyển con này thôi anh em mình thấy ha coi chim qua lại nhau <laughs> tập này như tập 17 rồi phải do là tôi làm cái con này á, là tôi làm kỹ hơn lúc lúc trước khi mà chơi con này lần đầu á, tôi làm không kỹ hôm nay bây giờ mình chơi mình làm kỹ hơn mở mắt gì này nọ hơn nên tính ra nó kéo dài thời gian chắc phải hai mấy tập á. này là sớm anh lấy bù hôm qua em hôm qua buổi sáng hôm qua anh đi chích ngừa chích ngừa xong rồi về nó mệt quá suy quá tối làm là chim đâu nổi đâu ở đây đâu vậy tự nhiên sao nó nó ra tới đây luôn rồi coi map coi map ở đây đây thì đâu có hết nhiệm vụ rồi nhiệm vụ chính mình nằm đâu ta quét nè giết bốn thằng nhưng mà mình ờ, giết sáu thằng chứ mình giết được bốn thằng rồi cấp 21 lần Ủa, mình đủ cấp 21 mà vậy giết 7 thằng đây xa thế sao quá ngồi đây luôn dịch chuyển về đây dịch chuyển về đây chạy lên tôi mới nhận ra được một điều là con này mình đừng có giết chóc nhiều quá mình chỉ ờ, kiểu mà lại ờ, giết theo kiểu assassin thôi nó sẽ đỡ cái à, cái, cái, cái, cái cái kỹ năng tội phạm cái cái, cái mức độ tội phạm của mình ở chỗ sau á mấy cái chỗ mà mình lên năm sao rồi cao vậy đó thì nó lại uh, ảnh hưởng mỗi lần đi hay là mỗi lần chạy đâu là bị có thằng mấy thằng khác nó dí nó quýnh mình độ sao đây nè sao mình bây giờ là nó dưới uh, dưới một sao rồi sẽ còn một ngàn cây nữa what the cảm giác hơi giật giật ha anh em coi livestream nó cảm giác nó hơi giật đúng không do tôi tải thêm game vô á vô trở là nó có mấy cái chạy ngầm nữa mấy bữa nay tôi không có thời gian để để để để cài đặt lại set up lại máy tính này nọ cái nào không cần mình xóa bớt đi nay nó vẫn còn ở trong ờ, làng nó chảy chừng nào mới được con ngựa chè mình mới chạy được con ngựa tím thôi nó nhanh đó Kingdom of Agamemnon and Perseus. I need to be on my guard. ngay mà chắc đi mở map trước đi mở map trước xong mình qua Let's cái chỗ đầu đèn để mình bán vũ tí ta để cho mình vô à không được tôi không biết đâu biết gì vô không biết đâu mà cái này dí luôn thôi chạy giờ té hơi bị mượt rồi đó nha không mất máu nữa rồi tôi biết nhiệm vụ này nhiệm vụ gì rồi chuẩn bị uh, cái khu này là khu để mình chiến đấu rồi mình mình uh, đấu mấy cái trò này trong Olympic đó chủ yếu là đấu vật bán đồ bán hết chỉ có đồ vàng là bán không được thôi còn tất cả đồ xanh đồ tím bán láng hết không có chừa là mình cũng đâu có xài sao để bán hết được một lần đó nhiều quá xài là nó sẽ hiện lên nó để đó nó không cho mình bán đâu bán luôn cái đầu của uh, Nicolas cha của nhiều chính á lúc đó mình không giết ổng nên ông cho mình cái nón bà chút xíu rồi hết rồi năm mươi mấy ngàn tiền quá trời tiền à. có gì để mua không tính ra là mấy cây mình hồi nãy mình bán cho nó luôn <laughs> lên cấp 21 thì đau mình ngon rồi đó mình có thể khảm thêm nữa nè cắn thêm vô chắc mình tăng full dam tăng full dam sát thủ viên bốn lẫm Còn mà quên mình nâng chi cho nhiều ta mai mốt mình có vũ khí khác con hơn đây mở map nè thành 12 chữ thần nè ừ. thần ờ, mà chạy có xe ngựa là thần của ờ, sao làm gái vậy ta đúng rồi cậu chạy xe ngựa là cái thần Apollo mà ta thần này thần Athena nè cầm cái giáo đây là cái những cái ờ, thằng khổng lồ mà hai cái chân là hai con rắn thằng này là kiểu mà là cũng là con của ờ, Gaia đó anh em của uh, đó nhưng mà Gaia sinh ra thì kiểu mà chỉ có được 12 người Ủa Ôi Chỉ được có 6 người là Titan kia thôi Chỉ có 6 Titan là, là, là, là thần thôi còn những người còn lại ví dụ như là khổng lồ sai lớp nè một mắt nè và cái bọn mà chân rắn đó đó là nó là kiểu mà quái vật chứ không phải là người ấm áp thợ thần Apollo hả? I don't want to be spotted here. Khu này hình như là mình không được vô. Ủa, người dân đi vô ào ào mà ta. Kỳ á. khu này khu ngoài mà tự nhiên thấy tôi nó là nó không muốn chiến đấu rồi muốn không bị sao rồi lên lấp súng said the Atera here could help me find my mother around for Anthusa's whereabouts. Đâu ta? Gì vậy? Nhiệm vụ đâu? À, hình như là mình phải đi kiếm, đi kiếm đồ. Đây, đây, đây. Spartan mà. Đây, đây, đây, xuống. Are you Anthusa? Me? Anthusa? I could be anyone for you, Lamb. I charge less than the Etera. But do I ever know my way around a haybed? So her name means something to you? Anthusa? She's been around forever, but I never met her. I know the Etera all work as one, on equal footing, but Antusa special. She talks, they listen. Definitely. If the Etera aren't here, where are they? Their swords are too high and mighty to be down here in the dirt with us. You want them, you'll find them upon the hill. They are Crocorinth, by the temple keeping Aphrodite's worshippers satisfied. I. nhiệm vụ 500m ờ, nữa khó chịu ta né mày kia đi lùm là mệt quá Lưỡi hội là là, là là chúng của nó nữa tụi quýnh lộn nữa xa lắm trên đỉnh núi à từ từ từ từ à, chỗ này để mở map luôn và có nhiệm vụ luôn rồi cũng có cái nhà leader house nhiều lắm nè đi đường mòn cũng lên núi thôi thấy trước mắt là không có đường à đây đây đây, đây. tính nói là không có đường kể ngựa lên được sao ngựa chậm vậy nếu mà đâu có người đâu không chạy chậm vậy Looks like the place. cao ghê gì nữa quét nữa hả thôi vô thành rồi vô thành temple on top of the Acrocorins. That's what I'm looking for. Vậy cái uh, ờ, Spartan là là hỏi Tesla ưu tiền hơn hỏi Tesla hết ta? xài vậy Rồi phải nghiên cứu lại cốt truyện mới được Rồi chơi tới đây khó hiểu rồi Chào cái gì Câu hỏi này hỏi khác nữa Màu đỏ nhưng mà cái, cái lắc cờ kìa Nó chọn phải là hội của uh, này chỗ này có cái nhiệm vụ kia nè như là mình lên mình lên được lên được nó không phải là cái vùng cấm rồi bước vô vùng cấm á dí nó quýnh nữa à là thằng này nữa nice view it just got a lot nicer I was hoping to see you again Alcibiades what are you doing outside of Athens someone like me is always on the move I've docked my ship in every port. I'm sure you have. If you're here for more than the view, I have a task for you. It is crucial this package gets to its proper recipient. It's not for me, but a man named Theodoros. I'll help. But it's only that little box? One should never judge something by its size, you know. A small thing may very well make a huge impact. All right. Who am I giving the package to? There's a man named Vardas near the Corinthian military fort. He's one of their stronger... Uh, assets. And I just tell him it's from you? Ah. no, uh, from Odoros. Don't forget, the Odoros. mới. Từ từ. Để tôi làm nhiệm chính nè. như là cái đạn này bắt đầu gặp được, được mẹ mình nè anh em mà coi tới đây mình không hiểu gì hết thì coi lại tập 1 nha và nhớ là cái chỗ mà chỗ mà tại tôi sẽ để ờ, video là video làm lại hoặc là video oh. Who do they think they are? Hola, Sao. I need to stop them. Don't You're going down! Ah. Take pleasure in your death! Who were they? And why were they looking for the Etera? Ah, they think this này, mấy nó ăn hiếp bà này Thieves are here and the Etera aren't. The Etera <laughs> They're much wiser than we are. They realized their visitors were all getting robbed on the way in. Hai phút. There's no avoiding the mongers men in Corinth. Thằng uh, thằng Facebook này nè, nó kỳ lắm. Anh em mà comment vô á. Và nó có khi nó nhảy ở trong luôn, ở trong cái chỗ mà tiếp luôn thì tôi, uh, ờ, anh mới đọc được còn mà nó nhảy ở ngoài là anh đọc được đâu anh phải thoát ra vô lại nữa mới hiện lên He rules with one hand open for money and the other clenched around a weapon. A drachmi and blood-hungry monsters eh? what he is. Eh? If you know of the Atera, then you know of Anthusa. I'm looking for her. They say she's everywhere, though I've never seen her. But the Edera see everything. I've seen them gather by the spring of Pirene, down the mountain. They meet clients there and then take them elsewhere in secret. Good. Nó nó lại không Maybe pray to Aphrodite from home next time. Xong. Chuyện xong. Tôi vô nói chuyện gì, gì vậy đi xa vậy? Chắc chỗ này phải cái chỗ mở map. Đây nè. Rồi tôi mở map luôn. Đi chỗ đó nó có nhiệm vụ luôn á thoải mái xong nhận nhiệm vụ luôn tranh thủ thôi làm được cái nào làm trước thì mở map đây nhận nhiệm vụ đây luôn wow tại cái cái, cái tòa này ở trên đỉnh núi á mình mở một cái một cái rộng thấy ở ngoài biển luôn nhỉ A note written by Themistocles. Who knew the great general was also a poet? ơi cô chuyện cứ vô đống lửa tôi hay nhảy vô đống lửa hay ta xung quanh rộng như vậy mà cứ nhảy vô đống lửa quá ừ. đi vô cái thành của cứ vô cái thành tụi nó tụi nó dí tụi nó quýnh mình hạn chế vô thành tụi nó có nhiệm vụ có nhiệm vụ ở trong rồi con này nhiệm vụ phụ quá trời Ah, so Cassandra has finally found us. You know me? And you know her. This is Anthusa. We saw you help the worshippers at the temple of Aphrodite. You've proven yourself a friend. Hear that? Someone up. Surprise! Phoebe! Phoebe! Aspasias. But why here? I had it and now Cassandra. See? This is easy. You and I... I don't want... ...and the work... We need to move in... Can I come? As long as you're quiet. What do I... Alkiviadis. <laughs> I'm looking for... Who's that? She's my... Your mom. What did I tell you about talking? I see. That's not... It's the... You bet. If you said... I propose a trade. As long as... go Compromise... Then we're in now. From what the... There are... But not yet. Wow. I'm not the... More? I wouldn't doubt it. Uh, Good. So... Exactly. Then the warehouse. Xong. Có nhiệm vụ sẵn ở ngoài luôn, đợi mình luôn. So you're here to... I'm... I'm... God. I need... I'll see what he... If he's not learning... It will... Cái gì xa dữ vậy? Từ từ. Có nhiệm vụ nào làm trước được làm trước. Sao quá. Cường ở đây nó có cái nhiệm vụ ở đây nè Thành là thành của ờ, Spartan Mình làm xong nhiệm vụ này đi Rồi bắt đầu mình dịch chuyển về đây Qua đây Nhiệm vụ nhóc hết trơn Vô thành rồi Chiến đấu rồi Ý nè Mày thấy nè thấy được chạy chạy chạy chạy chạy không lâu không lâu ta không muốn giết rồi muốn vô để làm vụ thôi mà cứ chỉ ờ, theo tôi chi cho cho chết nóng mà quét cái này còn thằng hai cấp 24 luôn kìa có thằng được bảo kê nữa thì cũng thấy được hello hello tông vậy tông vậy nó một mình nó mà có mấy thằng thì tùng đi theo nữa có chịu thì thằng nó không la đâu có chết đúng không out. sao nữa rồi đã không muốn solo mà cứ tỷ số sao gấu chầu kìa mình gấu chóc ba thằng luôn <laughs> để tôi phụ em nó chút Ủa? Ủa? giết gấu luôn <laughs> ba sao luôn em đó chứ mình không giết nó thì chút xíu nó cũng giết mình You're Themistios I sent for. What do you want? This is for you. Give it here. Is this some kind of joke? This is a cast of someone's dick. What's this engraving? This is for your wife, Thelia, for when she starts to miss me. Tell me now, who sent this? It's from me, Vardas. Can't you tell? Do you think this is a joke? You'll pay for that. Someone doesn't have a sense of humor. nó canh ở ngoài nó canh nó quýnh tôi kìa. <laughs> Ngu gì ra? không vô bao nhiêu máu đó nó giáp cao quá thôi đi thôi Được chuyển về thôi khu này coi như xong rồi nè nhưng mà nó ban đầu lâu nó đi canh nó bắt tôi xó xào luôn mình không phải chơi vào được đang cái trong cái khu nguy hiểm I should be careful high security here. Bắt được rồi. Bắt chịu từ giờ là nhiệm vụ rất là nhiều luôn mình lo mình làm nhiệm vụ không là nó, nó đã đủ lên cấp nhiệm vụ phụ nhiệm vụ chính đi đâu cũng thấy nhiệm vụ I by Aphrodite. I call on... How did Anthusa Cleo, one of our girls... She might have been... I asked around. Armed. We give an honor. Who do you think took her? Đi theo, đi theo, đi theo. Đi theo nhỏ này. À, đi đấy. Tụi đấy còn ngựa tôi. Ngựa này có lửa gì? chơi con uh, assassin unity vậy dân lại nó đông dữ lắm nó đông mà nó, nó đông tới kiểu mà chạy nó dướng luôn á mà kiểu mà dân số thời đó làm gì đông được như vậy NPC NPC ít nhưng mà kiểu mà AI nhiều lắm anh em muốn coi lại coi lại trên uh, kênh kênh của tôi á lên bấm assassin Creed Unity Red Apollo Gamer là nó ra coi nó cũng hay á nhưng mà có cái này nó người rất là đông chạy một hồi là đụng người này đụng người kia lên tàu hả lên tàu lên tàu There. That's the boat our client described. Con tàu đó hả? Please, get her back safely. Okay. Để đi lên tàu đi. Đấy, đâu vậy? Đó nó chạy kìa nhanh lên Ready for sale. Rồi. Tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu của trẻ em. Giáp tàu Chắc không đủ nâng Không có gì nâng được Chán kìa Let's go! Còn này nó không có cái cái nhiệm vụ đi bắt cá mập đi theo con tàu đó hả 4 kìa đánh tàu là chụp luôn giờ nào con tàu nó cấp cao mình bốn năm cấp mày ra mình cũng quýnh không lại nó cái tàu hơn mình mà phải cấp vẫn chơi được cái mẹo là phải hút vô cho nó mất nửa cây trước xong mình bắn phóng lửa phóng lửa thì lúc pháo từ từ từ từ từ từ rồi của thằng Poseidon tầm giờ chưa chưa chưa bây giờ xíu nữa à, neo neo tạo neo tạo nó đang neo vô từ từ đó Không Có cung cấp 21 Tụi bóc 7 ngàn rưỡi Mình phải làm thêm 4 nhiệm vụ nữa mày ra mới lên cấp được Mỗi lần nó cho cái cái kinh nghiệm nó thấp lắm Chờ map rồi thêm nhiệm vụ này nó đi rồi dịch chuyển ở đây làm nhiệm vụ ở đây trên này nó hết nhiệm vụ bốn lượt ờ. cái nhiệm vụ phụ nữa Good to know. Not bad. Time to act. Quiet like I'm good, but I'm ready. Cái này hả? Cái Có đường vô Đây đây đây đây đây Do I know? If no? câu giờ câu giờ cho cho nhỏ kia nó cấp nó cấp độ a goat farm you'll find no goats at Theas oh I uh... wait <gasps> ah! thief thieves get out guards xong rồi, xong rồi. get them <laughs> chạy Đó, nó kêu mình giết Rồi, cứ chạy đi mình giết là kiểu assassin nó vẫn còn thấy Ôi, giết mày luôn hả? Giết dạ luôn Phóng lào Phóng lào không vào còn một con mày thôi đó đúng luôn nhóc đúng rồi đúng rồi đừng vậy tạp rồi xong tốt cuộc phải làm cái làm cho con kéo dài cho nhỏ kia nâng cấp độ chi ta trong khi đó mình vô mình giết mẹ khỏe khỏe không vô trong cái rột đó What was all that noise? Damalis doesn't have to worry about her client now. That wasn't... I dealt with it. Well... What does the letter... It's me. I thought... And it says... Don't know. Right, behind. Not this time. Oh. You've done an... Place to bring Damalis. A prison? I should find out. Giết người nhiều quá nó lên một sao lại nó khó chịu ghê không? sống đeo được cho có bà này bà già này vô đây nha Nó vô đây chắc Đông quá, đông quá Má hai con Thằng lên Má Mẹ mày Dạ, dọc, dọc, dọc, dọc Nó quýnh tôi chết luôn Chúng độc rồi đau quá Em không giấu cả hai cái nữa xong Chết mày Chết mày Chết mày một em tung tôi giải cấp hai hai heo chó luôn giờ It's blood. Lots of it. Yo. Chains? Oil? This can't be what I think it is. What is this? knife. A lock of hair. It smells familiar somehow. Gotcha! Alright, you little shit, who sent you? Phoebe bị bắt hoài. Solo What are you doing here? I wanted to help. Give her here. Leave, Phoebe, now! Don't take another step. You're brave coming here. You want a whipping? The Monger would love to take you on. He'd rot in the underworld for that. Prude, this is... yours. Whether they... You'll get... Game, game, game, game. trả nhiệm vụ thôi Sandra, your human and it's all I am glad. What happened? I don't know. It's true. What it means that at least I know you want. I told the mongers. later. nhiệm vụ ở đây đánh dấu lại này thường gì ta nhìn giống ra thần Hera là thần uh, ờ, vợ của Sớp đi làm ta chịu làm tượng ghê ha à. hai nhi nó không có đội nó không có hẹn chụp men anh phải thắt ra anh vô lại mới thấy em á hôm nay không đi học hả nhi calm down tell me what happened raiders in the forest my husband he tried to fight them off sáng hồi nãy tính làm uh, resident Your husband nhớ lại con kim kim dĩ á anh nhớ lại giờ anh em ta đi uh, làm hết rồi I will find your husband and thôi làm con này đi tối đi làm con Resident Evil nhiệm vụ mới giúp bà bà này đây là tài nhiệm vụ của cốt truyện không nha nhiệm vụ chính không á nó chắc là không hiểu không hiểu ờ, comment rồi thấy chưa phải vô rồi ra lại có chứ em học chiều không phải thắt ra vô lại nó mới hẹn cái comment tức ghê không là không lẽ giờ chuyển lại livestream bên uh, youtube lại trời comment nó mới hẹn mà bên này nó cũng view nó cũng bao nhiêu đâu Chrysis? You killed this man just to set a trap? It's an honor to give your life to Ira's greatest priestess. He died à, With him gone, I have này nữa xong là It isn't too late to join us. You've lost your mind, Chrysis. This is madness. A world where a killer like you is held up as a hero. That is madness. this is the world you helped to make. I will unmake it. Very well. If you wish to be an agent of chaos, If you wish to be a killer, then kill, child. You could have joined that messenger. chưa mấy. Giết bà già. Xong bà già rồi. Xong bà già. Đứa kia này. Dạ. Đây là này, bắp nghĩ sao kêu ba thằng kêu hai thằng bóc rồi quấn lộn với tôi bóc né đồ né hay ta dạ dính biên dạ né ấy à, dạ thì cũng hụt nữa tiễn mà lên tại thiệt trúng đầu đang uh, ngất ngay <laughs> chém hai cái vui với ta giết mà vui vô will I will not stop until every last cultist has met my spear. You will be erased from history. I will erase you. This is for my mother and every family you destroyed. Ừ. Rớt cái cổ rồi. Thì ghê không? Má à, cứa cái lên đường. Ngon. Biết uh, nâng gấp được cái uh, cái thành giáo rồi đó. tôi gấp đồ vô ra. Mình có cái tay 21 đây. phí cũng vậy lượm được đồ dài cấp 22 chưa mang được còn xíu nữa mới mang được tức chứ chưa đủ cái để nâng cấp cho thanh giáo rồi đó đây nè nâng cấp được rồi ngon rồi giờ mình chuyển qua để nâng cấp thôi Ờ, giáo lên cấp 4 thì nữa cấp 4 thánh giáo là cấp 5 hình như cấp 5 là full á, càng càng bá đạo rồi đi lên cấp thanh giáo lên thì mấy cái thanh mà kinh nghiệm này mấy cái ờ, thanh, mà skill á nó mới mở cho mình nâng còn không thì nó không nâng nâng cái này chắc lên cấp luôn có thui trời giờ rồi cái sông này ốp cao thôi thật đấy hơi mệt chắc phải ngủ một chút để có sức đi làm buổi tối da nữa kìa tăng đam lên tăng được thêm 60 phần trăm đam 6 phần trăm đam lên cấp luôn rồi đi cấp thôi nó kêu thanh giáo của mình phải lên cấp uh, cấp 5 rồi mới cấp 4 cấp 5 thì mình nâng full cái này được là đụng thằng nào giết đó luôn không quan trọng là nó cao cấp hơn mình hay là nó thấp hơn mình đụng mình giết yêu cầu cấp 5 tăng đam cho mũi tên thấy cái cái mũi tên là cái thứ rất là vô dụng cho con này Ui, vô chặt rồi kinh vậy ta mất máu mất máu lùi ra hồi máu lại thì cũng hay giờ chặt ra từng khúc luôn vô gốc đất luôn ghê không một là cái này nè hai là nâng cái này lên cao nữa tính ra cái đòn này cái đòn này cũng như tựa tựa như cái đòn này thôi đang trả lại bấm R là bao nhiêu giết luôn hai hai Ủa nó lên theo cấp mình luôn rồi Phải Chắc dịch chuyển ở đây Bữa sau làm vụ đó luôn xíu rồi tôi đi làm chắc tối nay mà làm ờ, Resident Evil nha ok bye bye